Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Nguyễn Hữu Cầu phường 12, diện tích 67m2, 5 x 13,4m, sổ xây dựng phân quyền, đường nhựa ô tô tận đất. Cách trung tâm 6 km, gần trường học, ủy ban nhân dân, chợ, dân cư đông đúc, giá 1,7 tỷ đồng. Đất Nam Hồ phường 11, diện tích 90m2, ngang 5,9m, sổ xây dựng phân quyền, đường nhựa ô tô tận đất, cách trung tâm 5km. Gần trường học, khu dân cư yên tĩnh, an ninh cao, giá 3,3 tỷ đồng. Đất Nguyễn Đình Quân phường 5, diện tích 93m2, ngang 6,5m, sổ nông nghiệp phân quyền, đường bê tông ô tô tận đất, cách trung tâm 2 km, gần trường học, chợ, khu du lịch Thác Cam Ly, các tiện ích, giá 1,8 tỷ đồng. Đất Xuân Trường, diện tích 6.644m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Đông Nam, đường bê tông ô tô tận đất. Cách Đà Lạt 21 km, view điện gió cực đẹp, điện nước tận đất, gần các điểm, săn mây cà phê, vườn hoa lavender, vườn cầm tú cầu, giá 2 tỷ đồng 1.000m2, có thể bán lẻ trên 1.000m2.